Hai mọi người Hôm nay Tiến ngồi trên chiếc xe ZN 900 9 tấn mốt mà thùng là dài tới 7 mét lọt lòng nha thì xe này là hiện tại là trên thị trường là 9 tấn mà giá rẻ nhất mà chất lượng tốt nhất trên thị trường thì xe này hiện tại bên công ty ô tô Phú Cường Tuyến đang có giá bán rất là tốt đó chỉ xe như thế này giá lăn bánh đâu đó tầm khoảng là 740 nha 740 lăn bánh thì hồ sơ nếu mà khách hàng mua tiền mặt thì xe này 36 tiếng là xe về tới nhà còn mà khách hàng mà mua trả góp tài chính mình hơi yếu không đủ mạnh thì đưa dưới tới tiếng tầm khoảng 180 xe này tầm khoảng 7 ngày về tới nhà hồ sơ bên tiếng khỏe hỗ trợ quý khách hàng nhanh chóng gọn lẹ nhanh như là người yêu thay áo gì đó nói vui thôi xe này á, hiện tại là rất là hot của ờ, những đầu năm 2022 tại vì chuẩn bị bước qua năm 23 thì Tiến sẽ làm một cái video này để để để phân tích và đánh giá cái xe này vì sao mà khách hàng lại chuộng đến như vậy nha đây là nội thất của chiếc xe Jack 900 ba chỗ ngồi và một giường nằm khá rộng rãi tiếng cao 1m75 một còn một ngang tay ghế thì mình bật lên hạ xuống ghế này à, hiện tại là ghế bình thường chưa lên ghế hơi các bạn về lên ghế hơi chạy rất là sướng nhúng Hay xe này đang đi với số cấp số là một r trước nha và 6 số tiếng một số da hay r r là bên tiếng đó nha xe này thì đi với cái vàng là hắn tay là lóc kê nha đây rồi xe này hiện tại là máy lạnh trợ lực lái bấm kinh điện là đầy đủ hết xe này là không đi dung dịch xử lý khí thải Euro 5 mà hiện tại là xe này vẫn còn Euro 4 và xe này có nút Cruise Control trên vô lăng điều khiển alo điện thoại nè đây Cruise Control chúng ta thích hợp đi những cái đường cao tốc đó thì xe này rất là hot khi mà à, phân khúc mà 9 tấn của chúng ta mà giá nó vừa phải tầm khoảng là bảy trăm tư là chúng ta đã có một chiếc xe như thế này chạy rồi còn cần chờ gì nữa hãy liên hệ ngay để gặp tiến để tiến được hỗ trợ các bạn ha rồi là có xe goodbye